Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khánh em ơi Lần này thì Khải soi đồ của anh uh, cao thủ uh, à, 333 Cũng là một cao thủ tông kim Ngày hôm nay thì cũng được uh, top 5 tông kim Khải soi cho anh em xem đồ nha Cũng khá nhiều anh em hỏi soi đồ của 33 mà bữa giờ Khải chưa có cơ hội soi đồ nè Hôm nay Khải soi đồ cho 33 cho anh em xem nha Ngoài cái băng nha nè, cái băng bóng chung là trong băng Khải thì đa số cái băng bóng này em ơi ba hôm nay thì top 1 tam thánh là chấm 1 này AKK thì cái băng bóng top 2 tam thánh là còn long đao ở 3 thì uh, cái băng bóng ARK thì à, cá bóng bóng à, 333 cũng là cá bóng bóng luôn ghẹ ngáo cá bóng bóng và lá một kiệt à, cá bóng rồng vừa đồng lúa là võ đan nhóm hoa những thớ võ đan và phong cá bóng bóng nói chung tầm này cá bóng bóng võ đan lên lên top khá là nhiều anh em ạ cho anh em xem đồ cái 33 nha hôm nay được uh, top 5 tổng kim 109 mạng và uh, 80 nửa sơ liên chạm 41 cũng khá là dữ quá dữ luôn rồi cho anh em xem đồ. hiện tại bây giờ thì như hôm trước uh, Khải có mở cái bóng cho A33 cho anh 333 hiện tại cái, cái bóng này thời hạn như nào tốc 30 sát thương 50 điểm hút sinh lực 10 và sát thương lấy 100 chung là bóng này là bóng ờ, khả đấu ờ, cái, cái giải ờ, đại hội anh hùng nè khả top 1 đại hội anh hùng á xong rồi khải mở vũ khí cho ban nè khải mở đưa cho ban xài á được cái bóng mắt này nè mà cũng có mấy lần khải mở nhưng mà đao này nọ khá là xịt đa nè mà hôm nay thì mở được cái bóng đẹp nên là khải cũng soi soi đồ cho anh em xem luôn cái bóng này thời hạn 5 ngày nha nam bóng này thời hạn 5 ngày nói chung là giá trị thì trong ban đánh được top 1 thì mở cho ban xài thôi chứ không có không có bán nha mọi người rồi đang sở hữu một dây chuyền kháng cảm 10 dây chuyền này thì khoảng tầm 4 à, năm kim 4 đến 5 kim nón này thì ép khoảng tầm vài trăm xu đến một kim hợp à, kim à, áo thì chắc chắn là áo thổ rồi áo thổ 4 dòng và đai lưng thì à, phòng thủ 5 chậm 25 40 và bao tay thì kháng lối 30 và đôi giày là chón kháng họ kháng họ và chón 40 cái mít cái tóc 4 34 rồi này mà trong đồ thì lúc trước này những món đồ này thì những món đồ 4 dòng thôi nè những đợt thời gian đầu tiên server 4 dòng thôi rồi một cái nhẫn à, kháng hỏa 25 Chón 20 sinh lực lực một cái nhẫn 540 một ngọc bội khăn lông 30 và đang có kỹ năng cho mình đó là một cấp từ phi phong dán xe bao với lại hai cái càng khôn thì ạc này đang có ba kỹ năng như nào ạc này với ba kỹ năng thì uh, cầm cái bóng 30 thì chắc chắn ạc này đang đặt đặt tốc độ đánh là một lẻ một nha mọi người đặt tốc độ đánh một là một như nào cho anh em xem lại sức đồ hôm nay được uh, top 5 tống kim rồi nè năm tống kim đây cái bóng này là free này đó free nha anh em đó cái này là ban tặng rồi không có bán giá chiên này khoảng 4 đến 5 kim thì khoảng 300 ờ, nghìn rồi cái nón này khoảng ờ, một kim hơn thì khoảng 100 nghìn bao tay này cũng vậy anh em khoảng kim hơn khoảng 100 nghìn áo này thì 4 dầm thì áo này chắc khoảng tầm uh, uh, 300k đai lưng này hồi trước mua 2 triệu nè đai lưng này hồi trước mua 2 triệu tầm này thì rẻ rồi tầm này chắc khoảng hơn hơn triệu thôi rồi à, đôi giày này thì khoảng cũng tầm 300k nói chung là tổng set đồ này thì vị trí cũng hơn đỡ khải nói thì vị trí cái set đồ này cũng hơn hơn hơn à, hơn hai triệu hơn một chút nè hơn hai triệu hơn một chút mấy mấy cái đai lưng thôi mấy mấy cái đai lưng thôi đai lưng này là mắc nhất trong set đồ này mà phòng thủ 25 à, và làm chậm 40 mắt pin sử dụng lực còn lại những món còn lại thì cứ hai ba trăm k món thôi nè đồ tím mà thằng này thì thủy tinh rẻ chứ còn để mà nói những món đồ này lúc đầu nè tiền không nè những món đồ này lúc đầu tiền không tại vì sẽ tin lúc đó rất là mắc tầm này tin khá là rẻ nên là giá trị đồ nó không bao nhiêu còn lại hai ba trăm k món à. giá trị cũng vậy rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho ba ba một like chia sẻ chơi nha anh em mà cũng như ủng hộ video khảm like chia sẻ chơi nha đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo nha mọi người à, sau những buổi tống kim thì khải à, sẽ soi một số cao thủ cho anh em xem anh em ủng hộ chơi nha